Sản phẩm mới OCC, nước cam uống liền pha chế dễ dàng, lại giàu vitamin và khoáng chất, cần thiết hàng ngày cho cơ thể khỏe mạnh. Dạ, chị quý anh đó. Chà, đã khác quá. Cảm ơn em. OCC làm giàu thêm vitamin và khoáng chất.